Xin mến chào quý cô bác, cảm ơn quý cô bác đang xem chương trình trên kênh Sức khỏe cuộc sống. Quý cô bác thân mến, sức khỏe là một khía cạnh vô cùng quan trọng của cuộc sống. Nó là trạng thái hoàn toàn bình thường của cơ thể, tâm trí và tinh thần. Sức khỏe tốt đồng nghĩa với một cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc và thịnh vượng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được sức khỏe tốt. Rất nhiều quý cô bác nhà mình mong muốn có một sức khỏe tốt, nhưng cô bác không biết bắt đầu từ đâu và làm như thế nào. Biết được mong muốn đó của quý cô bác, Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ 7 bí quyết giúp cơ thể quý cô bác luôn khỏe mạnh mỗi ngày. Xin mời quý cô bác cùng tìm hiểu nhé. 1. Ngủ đủ giấc mỗi đêm Giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng vì nhiều lý do. Giấc ngủ báo hiệu cơ thể bạn giải phóng hormone và các hợp chất giúp quản lý cân thèm ăn, có lợi cho những người hay ăn vặt giữa đêm, duy trì hệ thống miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh và cải thiện trí nhớ. Nếu bạn bị thiếu ngủ, bạn có thể làm tăng nguy cơ mắc các chứng bệnh như tiểu đường, bệnh tim, béo phì và ngưng thở khi ngủ. Tất cả các tình trạng sức khỏe này có thể giảm khi bạn ngủ ít nhất 7 đến 8 tiếng mỗi đêm. 2. Tập thể dục và vận động. Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày giúp cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể được tốt hơn, đặc biệt là vào sáng sớm. Không chỉ vậy, tập thể dục vận động thường xuyên giúp bạn có sức bền, kiểm soát được cân nặng và có thân hình cân đối săn chắc. Bạn nên bắt đầu làm quen với bài tập đơn giản như đi bộ, hít thở sâu và các động tác hình thể cơ bản. Nếu bạn là nhân viên văn phòng, bạn nên có những thời gian thư giãn ngắn trong giờ làm việc cứ sau mỗi 45 phút, một giờ làm việc, bạn nên dành ra 5 phút nghỉ ngơi. Trong 5 phút, bạn có thể đi vệ sinh rửa mặt, vận động nhẹ hoặc uống một ly nước trà. 3. Ăn sáng đầy đủ. Bữa sáng được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì nó cung cấp năng lượng cho cả ngày làm việc và học tập. Cuộc sống ngày càng nhiều áp lực và eo hẹp về thời gian, nhiều người bỏ qua bữa sáng mà không biết rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc do đầu óc thiếu minh mẫn. Chọn một bữa sáng cùng ngũ cốt, món chứa protein và chất béo lành mạnh là thói quen tốt cho cơ thể khỏe mạnh. Những loại thực phẩm trên cung cấp năng lượng đủ cho cả ngày dài, tạo cảm giác no lâu và cân bằng dinh dưỡng. Đặc biệt, đối với nữ giới, chế độ ăn lâu cáp nhưng đủ dinh dưỡng là thực đơn hoàn hảo cho việc giảm cân và đẹp dáng. 4. Ăn uống bổ dưỡng Duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng có thể làm tăng năng lượng và năng suất làm việc, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất và khiến bạn cảm thấy khỏe mạnh về thể chất và hạnh phúc hơn bởi vì bạn sẽ đang tiêu thụ chất dinh dưỡng và vitamin mà cơ thể bạn cần. 5. Uống nhiều nước, nước chiếm khoảng 50 đến 65% cơ thể chúng ta, vì vậy bạn phải luôn bổ sung thêm nước. Khi ra mồ hôi thì cơ thể bạn sẽ mất rất nhiều nước, do đó bạn cần phải uống nước để bù lại. Lượng nước mà bạn cần uống có thể được tính dựa theo cân nặng của bạn. Nếu bạn đang tập thể dục, bạn sẽ cần phải tăng lượng nước uống để cân bằng với lượng mồ hôi mà cơ thể bạn tốt ra. 6. Ăn nhiều rau và trái cây, các loại rau xanh, củ quả màu cam đỏ hay trái cây nhiều nước nước luôn là lựa chọn hàng đầu cho bữa ăn gia đình. Chúng ta ăn nhiều rau không phải vì ngon mà vì sức khỏe. Cơ thể chúng ta không thể tự sản sinh ra vitamin A, B, C và chất khoáng như canxi, kali, sắt, kẽm và phốt pho. Mà những chất trên có rất nhiều trong rau và trái cây, các chất này sẽ giúp phát triển cơ thể, tăng sức đề kháng và phòng bệnh tật. 7. Giữ tinh thần luôn được vui vẻ và tránh căng thẳng, hãy luôn vui vẻ suốt cả ngày. Những người luôn vui vẻ sẽ cảm nhận được cuộc sống một cách tích cực, nhờ đó cũng có thể giúp khỏe khoắn hơn. Khi tâm trạng vui vẻ, não người cũng được kích thích sản sinh ra nhiều tế bào T cell sẽ giúp thúc đẩy hệ miễn dịch và khiến người ta trở nên khỏe mạnh hơn. Vừa rồi quý cô bác vừa tìm hiểu xong 7 bí quyết giúp cơ thể luôn khỏe mạnh mỗi ngày. Nếu thấy video hữu ích, xin quý cô bác để lại comment và nhấn vào nút đăng ký kênh nhấn tiếp vào nút chuông để không bỏ lỡ những chương trình hay tiếp theo của chúng tôi. Và bây giờ xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại quý cô bác trong các chương trình sau.